mẹ kính yêu của con khi cuộc sống đã tạm thời yên ổn thì ông trời lại rủ mẹ đi chơi mẹ theo gió mây vi vu khắp mọi nơi cảm nhận sự thành thơi không cần suy nghĩ con biết rằng con có được ngày hôm nay là biết bao giọt mồ hôi mẹ đổ xuống mẹ bước qua biết bao là gai góc giải cỏ mềm để đường con bước đi đây là những câu thơ con viết 5 năm về trước khi mà mẹ đã rời xa con mẹ à ngoài trời từng cơn gió thổi xào xạc mang theo cái hơi lạnh của mùa đông con lạnh quá mẹ ạ à. con thèm vòng tay và hơi ấm của mẹ bây giờ đã 2 giờ sáng rồi mẹ ạ à. con chẳng thể ngủ được mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm thế mà đã 5 năm trôi qua rồi mẹ nhỉ thời gian chẳng hề ngắn phải không mẹ ngày nhận được tin ông mẹ ngày nhận được tin mẹ bị ung thư giai đoạn cuối Tài còn như ủ đi Còn ngã quỵ Con tự hỏi tại sao ông trời lại tàn ác với mẹ con mình như vậy Hai ba năm trước Ông đã bắt mẹ mang trong mình một canh bệnh nan y Không thể chữa khỏi Thế mà mẹ con mình vẫn âm thầm kiên cường chịu đựng Tần tảo sớm hôm Cùng với bố nuôi bốn anh em con nên người hơn một nửa đời người mẹ hy sinh để dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất mẹ đã quá vất vả rồi bây giờ chúng con trưởng thành hơn còn chưa báo đáp được gì cho mẹ thì ông trời lại bắt mẹ phải mang căn bệnh này những ngày tháng mẹ bị bệnh nhìn mẹ đau đớn mà con không làm được gì làm con đau xót vô cùng con chỉ biết khóc con thương mẹ quá con ước có một phép màu đến vui to dần lên và nó bắt đầu vỡ và hoại tử mẹ đau nhiều hơn và mẹ của con vẫn là anh dũng kiên cường chịu đựng chẳng kêu than giá như con có thể làm gì đó cho mẹ giá như con có thể gánh một phần nỗi đau của mẹ thì tốt biết bao mẹ ơi mẹ còn nhớ cái ngày con nhận quyết định biên chế tại trường mầm non cây si không niềm vui đến bất ngờ phải không mẹ thế nhưng con chẳng vui nổi nước mắt con rơi nhấc điện thoại lên con gọi cho mẹ nghe con nói mẹ vui lắm bởi vì đây là điều mẹ mong mỏi từ rất lâu đứa con gái mà mẹ lo lắng nhất đã ổn định công việc rồi và phía đầu dây bên kia con biết nhiều nước mắt mẹ cũng đang rơi thời gian cứ thế trôi đi con thấy mẹ yếu dần hơn mẹ chẳng ăn được gì bác sĩ cho mẹ về nhà và con được ở bên chăm sóc mẹ con xúc từng thìa cháo cho mẹ ăn mà nước mắt rơi lã trã con không kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi mẹ cũng khóc hai mẹ con ôm nhau khóc con xin lỗi xin lỗi vì con cứ mãi yếu đuối như thế xin lỗi vì cứ để mẹ phải lo lắng thế này xin lỗi mẹ vì có những lúc con ngang bướng làm mẹ buồn nhiều mẹ khát nước mắt và nói với con mẹ thương con nhiều lắm lúc này con chẳng thể nói được gì nữa con nghẹn đắng nơi cuống họng rồi con chỉ thầm cầu xin ông trời đừng mang mẹ của con đi mẹ ơi mẹ có biết mẹ là cả thế giới trong con con yêu và thương mẹ nhiều lắm con không hình dung được nếu một ngày không còn mẹ thì con sẽ sống ra sao Mẹ ơi, mẹ còn nhớ chiếc áo hôm ấy con mua tặng mẹ không? Chắc mẹ đang mặc chiếc áo ấy phải không ạ? À? Phải không ạ? À? Hôm ấy thật ra là con đi nhận phòng thi Còn một tuần nữa là con thi tốt nghiệp đại học rồi mẹ ạ à. Hôm đó trên đường về con rẽ qua cửa hàng mua quần áo cho mẹ Đấy con nghĩ trong lòng chắc mẹ vui lắm đây Thế nhưng nhà mình hôm nay sao đông xe quá vậy Con chạy vào nhà ai cũng khóc mẹ thì nằm đó con khóc chạy đến gọi mẹ mẹ hé mắt nhìn con con mặc áo cho mẹ mẹ nhìn chiếc áo rồi gật đầu con biết mà biết mẹ vui lắm bây giờ con về với mẹ rồi đây con sẽ ngồi cạnh mẹ như thế này mẹ nhé xung quanh mẹ còn có bố các anh trai của con nữa này từ ngày mẹ ốm bố và các anh cũng chẳng rời mẹ nửa bước rồi mẹ hé mắt nhìn bộ và muốn anh em con Mẹ nhắm mắt lại mẹ ngủ Mẹ đang mẹ đang ngủ phải không? Đúng mà, đúng mẹ đang ngủ rồi, trả lời con đi mẹ ơi Con bắt đầu gào khóc gọi mẹ Mà mẹ chẳng thể trả lời con nữa rồi Con vùng vẫy gào khóc Rồi người ta kéo con vào phòng, nhốt con lại Họ không cho con chạm vào mẹ Căn phòng hôm ấy sao đáng sợ thế này lần cuối cùng con nhìn thấy mẹ gương mặt mẹ không còn hiện lên sự đau đớn mà gương mặt mẹ hiện lên sự thanh thản mãn nguyện rồi mẹ ơi mẹ hãy yên giấc nhé nắp quan tài đóng lại cũng là lúc con chẳng biết gì nữa con kiệt sức rồi ngày hôm sau khi xe tang lăn bánh con mới giật mình nhận ra họ sắp đưa mẹ đi xa con thật rồi con gào khóc con cầu xin nọ đừng mang mẹ đi nhưng đáp lại sự cầu xin chỉ là những cái nhìn đầy thương cảm chị em đồng nghiệp đỡ con đưa mẹ đi một quãng đường cuối cùng đã đến nơi rồi mẹ ạ à, con phải xa mẹ thật rồi không con không tin đây là sự thật đừng bỏ con mẹ ơi xin đừng bỏ con mẹ đi rồi con biết phải làm sao rồi cứ thế mẹ rời xa con Tim con đau thắt lại Nỗi đau Chỉ có mới một ngày Mà con đã nhớ mẹ thế này Thì những ngày sau Con phải sống như thế nào Khi không có mẹ Con nhớ mẹ Thực sự giờ đây Khi hồi tưởng lại những ký ức Nước mắt con vẫn không ngừng rơi Như trở lại cái cảnh tượng ấy Mẹ có biết ngày hôm đó với con khủng khiếp như thế nào không con không còn từ nào để diễn đạt được cảm giác ấy nó khó chịu lắm mẹ ạ à. trời hôm nay trong vắt một màu chút gió nhẹ lùa qua cung cửa sổ mẹ nằm đó lim dim đôi mắt nhỏ chờ chị gió bay đến rủ đi chơi trên trời cao chị mây hồng vẫy gọi nên mẹ đành theo gió cùng chị mây mẹ đi rồi khung cảnh buồn đến lạ khóe mắt con cay mà chẳng nói lên lời mẹ biết không từ ngày mẹ đi thế giới trong con hoàn toàn sụp đổ con như một con chim lạc đàn chẳng biết bay về nơi đâu con vẫn không muốn tin đó là sự thật đêm đêm con vẫn thấy mẹ đúng là mẹ rồi con vùng dậy chạy đi tìm mẹ giữa đêm khuya con như một kẻ mộng du đi tìm mẹ trong vô thức chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn anh còn phải ngủ cùng con Anh ôm con vào lòng và nói với con rằng Ngủ đi em, mẹ sẽ không bao giờ mất Mẹ sẽ ở mãi trong trái tim bốn em Ở mãi trong trái tim bốn em mình Đúng rồi, mẹ sẽ mãi sống trong trái tim con Mẹ ơi, từ ngày mẹ đi, căn nhà trở nên vắng lặng Không gian lạnh lẽo hơn Con sợ cái cảm giác ấy lắm Sợ sự cô đơn khi đêm về con thèm hơi ấm mẹ con thấy tủi thân khi nhìn thấy những người khác của mẹ được mẹ chăm sóc quan tâm rồi con cố gắng vực dậy bản thân mình để trở lại với công việc lấy công việc để khỏa lấp khoảng trống trong con nhưng chẳng biết từ bao giờ con lại cảm thấy sợ sợ trở về căn nhà ấy vì con biết sẽ không còn mẹ ngồi đợi cửa con nữa hai tháng kể từ ngày mẹ đi con vẫn chỉ nghĩ đó là một giấc mơ Một giấc mơ dài phải không mẹ Con cứ sống trong u buồn như thế Và con lịm đi Khi con tỉnh dậy con đang trong bệnh viện Sau đó con sau đó, con được chuyển ra tuyến ngoài do bác sĩ phát hiện ra điều bất thường. Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kết luận con bị suy giảm chức năng hô hấp do sang chấn tâm lý, nếu kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng con phải tiếp nhận điều trị tích cực. Sau 19 ngày nằm viện, gần Tết con được về nhà, lúc đó cũng là tròn 100 ngày rời xa con của mẹ. Không có mẹ, con cảm thấy sợ, sợ những sóng gió của cuộc đời. Con không biết mình có thể vượt qua không. Cũng mất khoảng 2 năm con mới dần chấp nhận sự thật này và đã đến lúc con phải tự mình bước đi nhưng con biết rằng trên con đường con đi luôn có mẹ đồng hành thấm thoát đã 5 năm trôi qua con chẳng bao giờ quên được những ngày tháng có mẹ ở bên và đến bây giờ con vẫn chẳng thể tin mẹ đã rời xa hàng đêm con vẫn mơ thấy mẹ ấy dáng người nhỏ nhắn ấy và nụ cười quen thuộc mà con đã yêu nhất năm năm qua với con cũng đầy khó khăn mẹ à có những lúc mệt mỏi con muốn gục đầu vào lòng mẹ và nói mẹ ơi con mệt rồi con khóc mẹ nhé nhưng mẹ yên tâm đó chỉ là những lúc con yếu lòng mà thôi con gái của mẹ giờ khác xưa nhiều rồi từ một cô bé chỉ biết làm nũng con đã biết lo toan hơn con biết tự đi chợ nấu ăn con biết lo cơm áo gạo tiền năm năm qua con là nguồn thu nhập chính bố từ ngày mẹ mất Bố đã ốm yếu đi nhiều Mái tóc bố đã bạc gần hết Đôi tay bố run run không còn chắc khỏe nữa Bố đã vất vả nhiều rồi Con thương bố nhiều lắm Từ ngày mẹ đi Bố vẫn ở vậy Và đôi khi con thấy bố buồn Có lẽ bố cũng nhớ mẹ nhiều lắm Lúc này con mới hiểu hết nỗi khó nhọc của bố mẹ Để chúng con có được ngày hôm nay Công lao to lớn của bố mẹ Con làm sao viết cho hết Đếm làm sao cho vừa, con thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và cho con có được ngày hôm nay. Cuộc sống của con cứ thế êm đềm trôi qua như thế, nhưng tưởng chẳng có sóng gió gì nữa. Thế mà đúng lúc con đang có một tình yêu đẹp, một công danh thành đạt, thì một tai họa nữa đổ lên đầu con. Tháng 1 năm 2018, chân con đau, rồi yếu dần, không đi lại được. Đi khám, con được chuẩn đoán bị đau u tủy sống lưng, cần làm phẫu thuật, nhưng số tiền phẫu thuật lên tới 160 triệu, nhưng hy vọng đi lại không nhiều, con nghe mà chết đứng. Gia đình mình làm gì có nhiều tiền như thế, nhưng bố, gì các anh lại vay mượn cho con làm phẫu thuật. Sau một tháng nằm viện, cuối cùng con cũng được phẫu một tháng nằm viện, cuối cùng con cũng được phẫu thuật. Trước ngày mổ, con thấy mình, thấy mẹ. Mẹ nói, cố gắng lên con gái. Con giật mình tỉnh dậy, con biết mẹ vẫn bên cạnh con. Mẹ chưa bao giờ bỏ con. Mẹ ơi, ngày mai hãy tiếp thêm sức mạnh cho con mẹ nhé. Con được đẩy vào phòng phẫu thuật. Con được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ca mổ diễn ra 7 tiếng. Khi tỉnh dậy, con đang trên phòng hậu phẫu thuật. Con đau quá mẹ à chân con không còn cử động được nữa rồi vài ngày sau bác sĩ thông báo con không thể đi lại được nữa do còn khối u mà không thể phẫu thuật được nữa con nghe mà như sét đánh bên tai trời đất quay cuồng chuyện gì đang xảy ra với con thế này tại sao ông trời đã bất công với con như thế con còn quá trẻ con còn quá nhiều ước mơ và hoài bão năm năm trước ông cướp đi người con lại cướp đi tình yêu hạnh phúc sự nghiệp tương lai của con con đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao mà không có câu trả lời con mệt mỏi quá rồi mẹ ạ à. con thầm ước giá như con còn có mẹ con sẽ gục đầu vào lòng mẹ và khóc rồi mẹ lại sẽ xoa đầu con và nói không sao đâu con gái của mẹ có mẹ đây rồi rồi những ngày tháng tiếp theo của con vô cùng khó khăn đôi tay của con cũng yếu dần con không thể tự phục vụ bản thân mọi hoạt động đều nhờ vào bố và các chị con mất ngủ toàn thân đau nhức không thể chịu đựng được con bắt đầu phải dùng đến thuốc giảm đau và thuốc ngủ nhưng nỗi đau thể xác ấy chưa bằng nỗi đau về tinh thần con sợ những ánh mắt của mọi người nhìn con đầy thương hại con bắt đầu cô lập bản thân và không tiếp xúc với ai con làm bạn với cô đơn và bốn bức tường con nổi cáu với tất cả mọi người con tuyệt vọng, muốn tuyệt vọng, muốn buông bỏ. Đã có lúc con muốn tự tử cầm lọ thuốc ngủ trên tay, con muốn kết thúc những ngày tháng đau khổ này. Nhưng nhìn thấy bố, con thương bố quá. Cả một đời bố vất vả vì con quá nhiều, rồi tưởng bây giờ được thảnh thơi thì lại vất vả vì con. Con sợ bố sẽ phải sống cô đơn một mình, thế rồi con lại bỏ ý định ấy. Nằm trên giường bệnh đau đớn, con mới thấu nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu con thấy thương mẹ nhiều hơn mẹ ơi con muốn dùng đôi tay của mình để tiếp tục đam mê là vẽ tranh hay làm những điều con thích con muốn đôi chân của mình đi lên khắp mọi nơi con muốn được đi đến trường gặp các anh chị đồng nghiệp và học sinh của con con thấy nhớ ngôi trường con đã gắn bó 9 năm nhớ chị em và học sinh nhớ những trang giáo án và cả những giờ đầy tính trẻ con con nhớ lắm mẹ à nằm trên giường hét bộ ngoài đường con hình dung ra được dòng người tấp nập ngoài kia con cũng ước mình được hòa vào dòng người ấy cũng đã gần một năm trôi qua rồi con quen dần với cuộc sống hiện tại con mở lòng hơn với mọi người và mẹ ơi mẹ hãy yên tâm với con con sẽ không đầu hàng số phận con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình con sẽ cố gắng tập luyện để đôi chân một lần nữa được bước đi trên con đường mà con đã chọn mẹ hãy tin ở con mẹ nhé mẹ ơi ở phương xa ấy mẹ hãy tiếp tục tiếp thêm động lực để con có thể vượt qua sông bão này mẹ nhé con yêu mẹ